Còn đối với trường hợp nặng thì về cơ bản thì chúng ta sẽ thực hiện tuần tự theo những bước sau đây đó là từ bước 1 cho đến bước 3. Bước đầu tiên à, là trường hợp mà cá vận động xấu mình thấy là cá ít vận động hẳn luôn thì mình sẽ tuyệt đối không cho cá ăn. Và và bước thứ hai đó là mình sẽ vệ sinh hồ là mục đích là sẽ loại bỏ các vảy bị rớt ra và bước thứ ba đó là mình sẽ ngâm muối à, 0,5% là mình ngâm từ ngày đầu tiên luôn là 0,5% mình xin nhắc lại 0,5% là à, sẽ tương ứng với từ 4 đến 5 gam muối trên một lít nước và mình sẽ quan sát tình hình trong vòng 7 ngày để à, phòng chống các trường hợp khác của bệnh đó, thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp bước số 4, bước số 5 Bước số 4 đó là chúng ta sẽ ngâm à, với thuốc xanh methylene với cái à, nồng với cái dung dung lượng là 40 giọt trên 100 lít nước mục đích của việc này là mình sẽ ngăn ngừa cái bệnh nhiễm trùng ngăn ngừa cái sự nhiễm trùng của vết thương và bước thứ năm đó là mình sẽ ngâm tê cha nhật mình cái cái tê cha nhật này là tê cha của nhật luôn nha các bạn chứ không phải là cái loại tê cha của việt nam và cái dung lượng mình dùng đó là 2 gam trên 100 lít nước mục đích đó là để dưỡng cá và ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng thì đó là năm bước mà mình phải thực hiện khi mà à, phát hiện ra là cá đã ở giai đoạn nặng rồi